Xin chào cả nhà nhé Hôm nay là mùa thu cho nên mình đang đi ở trên hồ săn sông su Và cũng muốn review cho cả nhà xem một chút cái cảnh đẹp mùa thu ở đây Nhưng mà hôm nay mình đang đi ở đây và sẽ quay những cảnh đẹp để giới thiệu cho cả nhà xem Nếu bạn nào mà ở gần đây hoặc là ở cái khu Trung Vu hay là Seoul ấy Mà có thời gian thì cũng ghé vào đây chơi một lần đi Đây là những cái chỗ mà nó đang đẹp nhất ở trong cái tuần này nên các bạn có thời gian thì tuần này các bạn đi là đẹp nhất này bởi vì là những cây ở trên núi trên rừng bây giờ đã chuẩn bị chuyển hết màu rồi và ở dọc những cái đường này thì các bạn sẽ thấy rằng cái nét đẹp của một khu giống như một bức tranh mà các bạn có thể ngắm nhìn à, từ trên cao mà nhìn xuống thì cực kỳ là đẹp nhé cả nhà bây giờ thì mình sẽ đi cho cả nhà xem một góc nhỏ về cái mùa thu ở đây như thế nào và để các bạn thấy rằng à mùa thu của Hàn Quốc nó cho mình nhiều cái kỷ niệm và những cái điều mà mình đáng nhớ khi mà mình rời xa cái chỗ này Nên các bạn thấp thoáng ở đằng sau mình đây là thấy những cái lá đỏ lá vàng đây là những cái phong nó hay ưa thích ở những cái cạnh như thế, dòng suối nhỏ là ở à, những cái chỗ mà cái rừng mà có nhiều nước ấy bây giờ thì nó chuyển màu rất là đẹp rồi Đấy, còn bên trên mình đây là những cái cây mà totori người ta hay lấy làm cái cây mà cây đi mục giống như cái đậu phụ Việt Nam mình nhưng mà ăn nó thơm và ngon hơn dọc theo đường này thì bây giờ những cái lá vàng mùa thu này nó đã rơi hết trong đây rồi đây là những cái chỗ mà mọi người tập trung về đây cuối tuần thứ nhất là thư giãn rồi là ngắm cảnh ở đây nó là những cái điểm du lịch mà hấp dẫn người nói chung ở đây là những người già thì đến đây rất là nhiều nhé ở đây cũng là trong một số 10 cái điểm du lịch nổi tiếng của cái huyện Phố Trơn mà được đầu tư rất là nhiều ở phía đằng sau mình có và cô cụ đang bán cái gọi là cái, cái tơ tức à. nó rất là thơm à, đứng ở đây mà tỏa hết cái mùi thơm của cái tơ tức lên lên ở đây bán để chắc mình sẽ ghé qua đấy mình mua một ít để ủng hộ bà cũng như là lấy về ăn nhé ở đây thì mình sẽ review cho cả nhà xem ừ, rất là đẹp luôn ở phía đằng này này không biết là cả nhà có thấy qua cái video mình quay cái này thì có thấy rõ cái nét đẹp đấy hay không mà từ trên này mình nhìn xuống thì màu vàng màu đỏ vẫn là nó thì cực kỳ là đẹp này bây giờ ở trên rừng thì nó chuyển rất nhiều loại màu ở bên dưới này thì cái đỏ đỏ đấy cái phong này kéo dài lên bên này là nguyên một cái khu đấy luôn còn những cái màu xanh này là vẫn là những cái thông mà nó lại phù hợp với cái khí hậu mùa đông cái lạnh thì nó lại càng phát triển tốt nên là ở đây hai màu nó hòa quyện với nhau nhé cả nhà đây là một cái góc mà các bạn có thể đứng và nhìn cực kỳ là đẹp tiếc là flycam của mình lúc này bay đã hết pin rồi nên mình sẽ không được còn ở trên cái đỉnh núi hoặc nữa thì nó cũng đã bắt đầu chuyển dần hết rồi Ôi, đẹp thế còn ở phía bên này đấy là hồ nước mà in những cây lá vàng lá đỏ nó in đậm lắm đây cái góc đường kia mới là góc đẹp là cái view rất là đẹp các bạn có thể ngắm nhìn hết cái hồ này những cái cảnh mùa thu này hồ này là cái hồ của ông nội của chủ tịch triều tiên kim jong un bây giờ xây dựng từ cái thời mà triều tiên với hàn quốc đang còn là một đất nước cả nhà nên là đây được xây dựng ở đây để lấy nước tưới tiêu cho hết cái khu vực Kunjan này và từ đấy nó đã trở thành một cái khu du lịch rất là nổi tiếng ở đây đây các bạn xem ở trên núi này thì bắt đầu nó là chuyển màu hết cực đẹp ở trên đấy như người ta đang xây dựng cái gì ấy hình như là một cái cầu kính ở trên đấy hay gì hy vọng rằng nó sẽ sớm hoàn thành mình có thể đi ở trên cái vách núi đấy mà xem thì quả là tuyệt luôn nhé cả nhà đây là những cái tác phẩm tranh và nó được treo hết ở những cái chỗ này đấy. Đây là những tác phẩm nghệ thuật được treo và giới thiệu về cho mọi người ở đây Cứ đi qua đây là thấy mấy cái mùi tơ tấc này cực kỳ là thơm Ở đâu cũng thế cả nhà Nước nào có người giàu người nghèo Ở đâu thì mình sẽ phải mưu sinh thôi Nhìn các cụ già rồi cũng đi bán ở đây rồi Nhìn cũng thấy tội này là nhớ bố mẹ mình ở nhà đang lậm lụi làm đây là cái nơi để cho mọi người dừng chân và nghỉ ngơi ở đây cũng như là một cái view chụp đẹp nhất để mình có thể nhìn toàn cảnh ở cái chỗ mà San Su này đó các bạn thấy ở trên kia ở trên cái đỉnh này có mấy cây cái cầu đấy như là người ta đang làm cái con đường mà ở trên cái vách đá đấy nếu mà họ làm cái con đường ở trên cái vách đấy thì quả thực là rất là đáng để đợi chờ để xem nữa này nhỉ bây giờ màu vàng màu đỏ đã in xuống cái mặt hồ này tạo cho mình một cái cảm giác như là non xanh nước biếc và thích với cái thiên nhiên này Đây thì rất đông người đường để cho mọi người tránh nhau thôi mình cứ tưởng là phải sau qua hai cái đường đấy đây từ trên cao thì cũng ở đây là một khu park ở đây mọi người hay nghỉ ngơi ở đây rất là đông sau bây giờ giống như một cái bức tranh vậy chắc là phải có rất nhiều xe mà mình sẽ đi dọc theo ấn đường lại lên ờ, còn nếu mà mình ở đậu xe ở biển trên thì mình có thể đi dọc tuần này mọi người hay đi câu trộm nên là người ta cấm câu cá này ừ. cấm câu cá và nếu ai mà câu ấy thì bị phạt đến bạch ba trăm man luôn tức là à, ba triệu tính ra tiền Việt mình là khoảng tầm 60 triệu ấy ta đầu tư rất là nhiều nhưng là ở đây thực sự là nó thành một cái chủ mà nét đẹp đáng để các bạn đến nước bây giờ cũng trong reo ấy mình nếu mà mình đi hết một vòng này thì nó dao động với hết khoảng tầm một tiếng đồng hồ và nếu mà đi nhanh thì vậy còn ai đi chậm nó khoảng tầm một tiếng rưỡi bởi vì dọc theo hết cái con đường bộ hành này luôn đấy. ở trên núi này chuyển màu đẹp đúng như là một cái view của ở ờ, sông núi của hồ nước nó thực sự là một cái chỗ mà hội tụ đầy đủ những cái điều mà để trở thành một khu du lịch rất là đẹp và thu hút khách ở đây lượng khách đến ở đây một năm cũng rất là nhiều còn cái đoạn này là cái góc để người ta chụp ảnh và làm view rất là nhiều ở đây tất cả cái video hoặc là những cái blog hay đăng thì người ta cũng đến những cái đoạn này ngày xưa người ta làm một cái cầu từ đây đi vào sát trong này cho mọi người chụp lấy cái view này này nhà đợt này người ta dỡ mất rồi bạn thấy mấy cây này không? hình như là nó giống như một cái góc này mà nó tỏa sáng hết một cái khu này ra luôn này chắc là có mấy cái lớn lớn nó rơi xuống đây không biết là nó đổ từ trên núi xuống á chắc là đổ từ trên núi đấy xuống nên là người ta cắt ở đây wow bên kia thì toàn đoàn người đoàn người cứ kéo nhau đi đấy, mọi người ngồi kéo từ bên kia sang và có đoạn đường này là khu mà mọi người mua bán những cái nông sản những cái mà gọi là thuốc bắc à. Ừ. nấm những loại cây thuốc bắc được bán bày bán ở đây 얘를 데쳐 먹어도 맛있고 찌개 넣어 먹어도 맛있고 안 사도 돼. 언제나 불러. với giá một bọc khoảng tầm 10.000 won thì khoảng tầm bây giờ khoảng tầm 170.000 hơn 170.000 tiền Việt mình Đây. Wow. Ở phía bên kia mọi người có bán sâm luôn Còn bên này thì cái vườn hoa này cũng bắt đầu tàn dần rồi Đấy, bây giờ vào thu mà đứng đây gió xuống là thấy lá bắt đầu rơi à đây hầu như là toàn hoa cúc người ta trồng vào cái bùn nhỏ người ta đến đây người ta lắp vào thôi chứ còn đất này cũng không tốt lắm nha người nhà hình như ở đây đang chuẩn bị có biểu diễn ca nhạc hay gì ấy chắc là vào ngày mai hoặc là buổi kia người ta sẽ biểu diễn ở đây các bạn thấy những cái dạp đấy không đấy là những người dân buôn đấy người đấy người ta giàu đấy chứ không phải là nghèo đấy. Đã bán ở đây đông khách ấy, nên là người ta bán được lắm ở đây dọc hết những khu này hầu như là toàn những người mà có thu nhập cao ấy mới có cái mặt bằng ở đây mà bán đấy đây nè đây toàn là sâm xiết có thứ rồi cái loại này loại lợi mắc không ạ mà có cái mặt bằng này mà bán là cũng là cả một vấn đề đấy gặp từ đây lên thì có những cái bãi mà tập trung chỗ cho mọi người ăn uống ở đây cũng như là trò chơi nhưng mà ở đây thì giờ các loại dược liệu thì bạn bán rất là nhiều hầu như là như vậy các bạn có thể thích chơi kiểu chơi thì vào đây chơi này ở đây trò chơi này các bạn có bắn súng để lấy bắn súng này Ở đây có bán củ đậu Việt Nam rõ to này Đây. Đây này. Đây, củ đậu. Đây là củ đậu Việt Nam nhá Wow. 사장님 이거 사장님 이거 하나 얼마요? 3,000원씩 게 3,000원이요? 네. 어. 구라오네 망님 구워 그냥 5kg에 2만 원이야. 5kg 2만 원이요? 예, 그 싸지. 어. 어. 그럼 이거는 올해도 크겠는데? 네. 네. 뭐 깎, 우 여기서 깎아서 우유랑 갈아 드시고 그냥 뭐 아무튼 막 해드셔. 그러면 둘 개. 그러면 음. 음. 이거는 껍데기 좀 껍데기 아이바 이거 없어요? 이으면 하나 더 뭐? 껍데기 좀 아이가 이거 얇은 거? 네. 다 똑같죠? 아니에요 이거 틀려요 알겠으면 그런 두께 해주세요 음. 음. 어. 오늘은 육수가 너무 많네요 toàn sâm lớn thôi wow yên sâm nhá ở đây là cảnh sắc mùa thu của Hàn Quốc đây dọc theo những con suối này thì những cái phong này bắt đầu chuẩn bị đỏ hết rồi này đây như các bạn thấy này ở bên dưới này, này. khi mùa thu về thì những cây này nó chuyển đỏ này đến lúc mà nó còn đỏ hơn đây rất là nhiều nữa thành những cái khu rừng này này nói chung vào mùa thu ấy thì các bạn chỉ có khoảng tầm 2 tuần để đi thôi nhé bởi vì trong 2 tuần là những cái lá này nó đỏ hết và nó rơi hết nên là các bạn phải chọn cái thời gian phù hợp nhất để mà đi đây là những cái đoạn đẹp nhất này mọi người ở đây và dừng lại để chụp ảnh làm kỷ niệm ở đây rất là nhiều đây là mùa thu của Hàn Quốc đây cả nhà cái nên đẹp có lẽ các bạn xem được trong phim hoặc là những cái video hay là những cái blog các bạn phải đăng lên nhưng mà mỗi người có một cái nét riêng để các bạn cảm nhận cái nét đẹp của mùa thu nhé mình thích cái cảm giác này nữa đây bên những cái dòng suối này thì những cây này nó cái phong này nó rất thích nước nên là chắc là nó ở cạnh những cái dòng suối này này và mùa thu thì đẹp nhất là những chỗ như thế này đây vừa mát lại vừa đẹp bây giờ mọi người lên núi rất là nhiều wow cây này khi mà ánh sáng nó chiếu xuống thì rất là đỏ đẹp quá cả nhà ơi đây là tuần đẹp nhất để mình đi này cuối tuần này chắc ở đây sẽ rất là đông khi mà dưới cái bãi xe là chật kín rồi ở đây thì nó giống như là một cái khu rừng mà toàn những cây phong lá đỏ lá vàng hết cơ nhỉ Ôi, cái nét đẹp của mùa thu nó như thế này đây nhưng mà nó chỉ được một thời gian thôi bởi vì là đến khi mà nó héo khô lại thì tất cả những cái lá này sẽ rơi nhá, nên là các bạn xem này Đấy. rất là đẹp không biết là mình quay cái này thì có tỏa ra hết cái nẻo đẹp cho mọi người xem hay không nhưng mà từ mắt mình nhìn ấy rất là cực kỳ là một cái bức tranh mùa thu ở trên núi này của Hàn Quốc ấy nên mùa thu người Hàn Quốc người ta thích rất thích leo núi và thích những phong cảnh như thế này nó giống như một cái bức tranh mọi người nhỉ này đằng sau mình là mọi người đang lên lên núi để đi ngắm cảnh ở trên đấy và mình thì mình thích những cái hàng hoa như thế này những cái phong này rất là đẹp này cảm nhận tuyệt vời luôn ở bên này thì có một số cái nó cũng chưa chuyển nhưng mà à, dọc từ bên kia đi lên là một cái rừng lá nó đã chuyển hết rồi nói chung là cảm giác mà khi mình đứng giữa thiên nhiên và cái cảnh sắc của một khu giống như bức tranh như này ấy, thì cho mình những cái kỷ niệm đáng nhớ lắm nhỉ bây giờ thì mình sẽ đi theo dọc theo con suối này ở đây nó là một con suối khi mà mùa lũ nó tràn qua này nên là nó vẫn còn những cái nếp đá này, này giống như con đường luôn và dọc theo này thì nó sẽ là một cái hàng hoa hàng cây phong mà nó díu xuống hai bên đường ấy nhìn đẹp lắm bây giờ mình sẽ đi với cả nhà một xem nhé ở ờ, Hàn Quốc thì mùa thu này có những cái hàng cây ngân hạnh người ta trồng hai bên đường để cho mọi người cùng đi cũng rất là đẹp và bên cạnh đấy ở trên núi thì dọc theo những con suối này thì là có những cây thông lá vàng lá đỏ những cây mà à, lá nó chuyển mùa thu hết nó tạo thành một cái bức tranh giống như một cái bức tranh của mùa thu nữa các bạn từ trên cao mà nhìn xuống ấy, thì nó cực kỳ là đẹp bà con nếu có thời gian thì mình sẽ dùng flycam mình bay cho cả nhà cùng xem với mình nhé ở dưới này nó bắt đầu đã rơi gần nữa rồi gần hết một số cây rồi bên này thì vẫn đang rất là đẹp ngày mai vào cuối tuần thứ bảy thì chắc chắn là số người lên đây sẽ rất là đông à, giờ đây thì mới buổi sáng thì mọi người cũng đã lên lúc này trên đợi xe có mấy chục cái xe bát đang đậu dưới đấy rồi và mọi người bây giờ đã bắt đầu lên một số thì đã lên tới trên kia rồi ừ. đây thì cứ từng đoàn từng đoàn một đi lên wow cái đoạn này là còn đẹp hơn nữa đấy cả nhà nên ở đây có nguồn nước này mình thì thích là được xuống đây tắm ở cái vùng nước này nó mát lạnh luôn như ở Việt Nam mình cái vùng nước này đẹp luôn Thank you. đây trên đầu mình thế này và bên này thì có suối nước màu đỏ màu vàng đẹp Okay, sự là một năm thì mình chỉ có được một hai tuần để mình chớp được cái khoảnh khắc này thôi nên là những ngày nghỉ thì mình thường thường dành những thời gian này để mình đi ở đây 그나마 친해지긴 친해져도 그래서 그는 뭐고 Mọi người dẫn cả chó đi theo ạ. trên đầu mình đây là những cái phong mà nó chỗ này nó ấm hơn hay gì ấy thì nên là nó vẫn chưa chuyển chút nào vẫn còn đang lá xanh luôn nha cả nhà đây lá màu xanh luôn à, cái này thì nó dược thành một cái nhưng mà cảm giác nó mát hơn so với là ở cái chỗ kia bởi vì ánh nắng ở đây nó cũng không chiếu đến nhiều nên là chắc là ở đây nó không hấp thụ được ánh nắng quá nên là nó sẽ ờ, vàng sau thật sự ở trước mắt mình thì khá bất ngờ cả nhà với tất cả những cây phong ở đây thì cây thì còn màu xanh cây thì màu vàng màu đỏ và bên phía mình đây thì lại có hai cây màu hơi tím tím không biết là giống này nó khác hay là nó đột biến hay thế nào đây này. ở trên chỗ trên đầu mình này đó mọi người thấy không hai cây này nó màu tím tím chứ không phải là màu đỏ màu xanh đâu ngờ đoạn này mình nhìn nó sẽ thấy màu tím hơn rất là rõ chứ kiến hơi chiếu ánh sáng một chút nhưng mà không biết là nó đột biến hay cái loại cây nó như vậy nhé bây giờ đây thì rất người đi đến đây này. Và mọi người đang ở đây cầu nguyện này. đây là những cái hòm công đức người ta để ở đây ai cho thì cứ cho bởi vì hôm nay là đông người lắm ở đây vào mùa thu này ở đây nó đẹp đấy nên mọi người tập trung hết rồi và bên kia thì lát nữa mình sẽ đi vòng dưới kia cho mọi người xem cái vẻ đẹp của cái hồ này vì sao nó đông khách như vậy nhá lúc nãy thì mình mua được hai củ nữa là củ đậu à? ở dưới đây có mấy củ sâm mà người ta bán là bốn củ mà bốn nghìn ấy, bốn man ấy không mà là bán rẻ rồi ngâm rượu đi nhưng hôm trước mình đi đào được nhiều này đang đi có hai chú mèo này mèo đấy thì ăn gì mập phết <laughs> được sau mọi người thấy không hai mèo mập đấy. nghĩa bây giờ cái bãi xe này thì nó sẽ cứng luôn à, bãi xe buýt ở trong kia cũng thế bởi vì mọi người lên trên núi đó. bây giờ không còn một cái bãi trống nào luôn ừ. thực sự là kín hết chỗ luôn rồi Và bây giờ thì mình phải đi tìm cái gì ăn là mình về cái này thì chiều mình là còn đi Nam Mi và bây giờ thì mình uh, chuẩn bị về đây và chúc cả nhà ngày mới vui vẻ nhé cảm ơn cả nhà trong thời gian đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh và hy vọng rằng các bạn sẽ thấy được điều gì thích thú ở trên cái những cái video của mình thì hãy cho mình một like một đăng ký kênh để ủng hộ mình thì mình có nhiều động lực có thể mình sẽ ra nhiều những cái video về những cảnh đẹp Hàn Quốc cho mọi người xem nhé à, cảm ơn cả nhà chào cả nhà